Trời ơi, trời ơi, chết tôi, chết tôi rồi mấy bạn ơi, chết tôi luôn rồi Trời ơi, mấy bạn ơi, bạn biết tại sao mà Phong hôm nay lại hoảng hốt gọi là như vậy không bạn? Bởi vì á là hôm nay Phong mới vừa qua bên nhà Sammy Phong không thấy Sammy đâu hết trơn á, hình như là Sammy giận Phong mất tiêu hay sao á Hôm qua Phong mua hai cái đùi gà KFC Sau đó là Phong ăn hết cả hai cái luôn, không chừa cái nào cho Sam hết Thế là Sam giận Phong rồi Sam bỏ nhà đi luôn hay sao á Trời ơi, lớn mà như trẻ con vậy trời <laughs> Bây giờ không biết kiếm Sam ở đâu hết trơn các bạn ơi, các bạn bạn nào thấy Sam đâu nhớ bình luận cho Phong biết nha Chứ giờ Sam không có về ra Minh Hao luôn các bạn ơi Không biết đi đâu mất tiêu rồi á Ôi, Trời lo lắng muốn chết luôn nè Ôi, ui, ui, bên, bên, bên kia có có cây đón kìa ui, ui, ui. Cây ơi, cây ơi, cây Cây ơi À, ôi kia mày Trời ơi bạn ơi, bạn có biết vô hôm nay Sammy bỏ nhà ra đi rồi Tôi không thấy Sam nữa hết trơn à, bạn có thấy Sam đâu không Không, trời ơi, cái Sam là người yêu của bạn Bạn không kiếm, bạn hỏi mình Ủa mày gì, Sam biến mất hả Đúng Ê, rồi. Sáng này giống mình á hồi sáng này mình qua bên nhà sim mình ăn chực bánh của sim mà mình kiếm sim hoài không có đâu bạn ơi hả à, cái gì qua bên nhà sim để ăn bánh mà cũng không thấy sim đâu luôn hay quá vậy tôi qua bên nhà tôi lấy hết bánh luôn hay quá simi đi mất tiêu à qua lấy bánh mới được ôi trời ơi trời đất ơi bả về mà bả phát hiện ra được á là bả quýnh hai tụi mình á ôi ui nhưng mà khoan từ từ tại sao lại có sự trùng hợp như vậy tự nhiên cái hôm nay là cái ngày gì mà hai chị em biến mất cùng một lúc vậy ta sammy biến mất rồi simmy cũng biến mất luôn ủa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mình không biết chuyện gì xảy ra bạn ơi mà hình như ở trong đa minh hao kiếm mấy bảo cũng không thấy luôn á cay ơi ủa oh, ơi ừ. bà đi luôn rồi mấy bạn còn ốp luôn facebook luôn á không ốp facebook luôn, luôn. từ trong game cho đến ngoài đời thật đều không thấy sam đâu hết chẳng lẽ Chẳng lẽ Sammy Sammy giận mình Cho nên Sammy bỏ nhà đi Còn Sammy Sammy giận cay, Cho nên bỏ bỏ bỏ cay Kairon đi luôn hả trời Ủa Ê, ơi, bạn ơi bạn ơi bạn ơi Mà ờ. bạn biết cái điều kỳ lạ ở đây là gì không Hả điều gì kỳ lạ đó chính là khi mà mình ra mình kiếm sim á cái tự nhiên mình thấy ở đây nó có cái căn nhà gì lạ lạ cái cái, cái, cái bãi đất trống đó không ủa ừ ừ ừ ha ủa cái này là cái nhà gì ta sao nhìn lạ quá vậy ủa mà khoan tính ra trong làng hero team của bọn mình á là nhà của mỗi người sẽ có một màu khác nhau nhà của tôi có màu xanh nhà của simi của màu xanh nhưng mà cái màu xanh này là màu xanh của ai ủa màu xanh này màu, màu xanh, xanh này à? lạ lắm màu xanh này nhìn nó cứ bẩn bẩn mà nó cứ đậm đậm đúng rồi mà có có thêm màu đỏ nè ủa trong tim mình còn ai màu xanh khác ngoài tôi hả ta cái gì kỳ vậy nha đâu tôi vô tôi xem coi cái gì kỳ nhà nhà của ai vậy cốc cốc cốc có ai nhà không cốc cốc cốc ủa sao mở cửa đây không có ai ta hay là mình mở cửa mình vô xem thử cái được ok bạn okay, mở okay. cửa bên phải đi mình qua bên mở cửa bên trái à rồi ok một hai, hai ba. hai ba ui ui ui gì vậy ôi ôi ôi ơi hình hình như hình như đó đó là là là, là phong cận sf không ê phong cận sf kìa ủa tại sao không cần sf ui ui nó chạy mất tiêu kìa ui ui ôi xong nó biến mất luôn rồi ôi trời ơi trời ơi bạn ơi tự nhiên phong cận sf là xuất hiện ở trong làng hero team mà mà mà còn xây cái nhà ở trong đây nữa cái nhà là nhà gì đây ui mà nhìn cái nhà này quen quen nha nhìn nó giống y hệt như là những cái nhà an toàn vậy các bạn ơi ui có khi nào cái này là nhà an toàn của phong cận SL không ê phong ơi phong ơi tiện tôi à? thấy có sự trùng hợp ở đây nè sim với sam hôm nay vừa mới mất tích mà bây giờ chúng ta lại thấy được sự xuất hiện của phong cận SE ở đây không à. lẽ nào chẳng lẽ sammy với lại là simmy đã bị phong cận é em bắt cóc rồi sao trời ơi trời không được không được hèn gì á tôi thấy xây cái nhà ra tôi nghi rồi mở đây còn có cái hố nữa nè ơi cay có khi nào cái này là nhà an toàn của phong cận é đang xây ra để chống lại bọn mình để có thể mục đích là để bắt cóc simi với sammy không nhiều khi là vậy các bạn ơi nhưng mà con é nó nhảy xuống đây được nhưng mà mình sợ mình với bạn nhảy xuống đây cái mình bạn đăng xuất luôn ơi ừ. nhưng mà nhưng mà bây giờ nếu như chúng ta không nhảy xuống thì làm sao chúng ta có thể giải cứu simi với sammy được nhiều khi simi với sammy bị bắt ở bên dưới này nè thôi không có nhiều nữa bây giờ á một một á là bây giờ ông sống một mình hai á là ông xuống giải cứu nhanh lên đi xuống tôi đẩy ông xuống nè đi xuống nhanh rồi để tôi xuống chung với ông luôn ai sim ơi sam ơi ai ai da trời ơi là trời cái gì đâu mà cái hố nó sâu dữ vậy ta rơi xuống mà từ nãy giờ 8 tiếng đồng hồ mới xuống đến đây á bạn ơi trời đúng là ui từ cái gì đây ui what the ủa cái chỗ này chỗ nào không ơi ủa trời ai da ây da đâu quá ủa ủa cái gì vậy ủa ủa ai đây ủa ai ủa ủa đờ heo mai đen ủa trời ông ông ông ông là mai ông ông là ông ông mai đúng không đúng rồi Ủa, ủa, ủa cái gì kỳ vậy sao nhớ chơi mà lấy chu ghê đờ mà sao tự nhiên bây giờ chuyển qua chơi Minecraft luôn vậy ông nội Trời ơi là trời nãy giờ tôi đi ngoài tôi thấy tôi tôi đi ở ngoài tôi thấy mấy ông đang đang đang đi nè tôi tưởng là đi chơi nên tôi đi theo nè ủa trời ơi trời ơi đi chơi gì mà đi chơi ba tính ra là bọn tôi đang đi tiêu diệt quái vật ôi một con quái vật rất là đáng sợ luôn á thì ông đi theo bọn tôi chi vậy ủa đi tiêu diệt quái vật hả ờ à, đúng rồi tiêu diệt quái vật à, ờ, cho cho, cho tôi về cho tôi về đi cho tôi về trời ơi không không không không được không ờ. được tính ra là ông ờ. xuống đây với bọn tôi rồi là ông phải ở đây chung với bọn tôi luôn trời ơi may quá tưởng là có mỗi mình tôi với cây ron ai về đâu có thêm ông xuống đây ông sẽ đi theo bọn tôi để tiêu diệt phụ tôi luôn trời khỏe khỏe hay quá tự nhiên có người Hay giúp đỡ quá. có người gì vậy giúp trời tôi cứ tự đi chơi mà tôi đi chơi cho tôi đi chơi mà Hả? thôi đi chơi cái gì thôi bây giờ tôi nói ông nghe là ông muốn lỡ xuống đây rồi bây giờ ông không đi theo bọn tôi là ông không về nhà rồi đâu hiểu không à, rồi rồi ok vậy bây, bây giờ tụi mình đi tiêu diệt quái vật đi Đi đi đi đi đi. đây. Rồi ok rồi Ok bạn ơi Vậy là bây giờ không phải chỉ có mình mình với Kairon không nha Mà sẽ có thêm bạn Mai Đen nữa nha các bạn nha Trời ơi hợp lý hợp lý Được rồi ok Bây giờ tôi nói trong nghe là Mai hiện tại chúng ta đang ở trong một cái nhà an toàn của một con quái vật à, có thể nói là quái vật cực kỳ đáng sợ luôn đó chính là phong cận SE. con quái vật này nè y hệt như tôi luôn nhưng mà có điều nó là một cái sinh vật rất là ác độc hiểu không đó ờ, khoan từ, ờ. từ từ quên mất quên mất từ nãy giờ xuống đây tôi để ý nè caron caron lại đây nhìn nè hình như ở chỗ này á tôi thấy là nó đang có gọi là mấy cái phong cận khác nè hình như là trời quá trời là... phong cận luôn ui hình như là cái tên phong cận SE này đang có âm mưu chế tạo thêm nhiều phong cận hơn để xâm chiếm thế giới bạn ơi nhìn nè quá trời phong cận luôn trời trời Ôi ơi, nguy hiểm thật sự luôn á, Nhưng mà sao tôi nhìn mấy con heo tôi thấy sao nó vẫn là mấy con heo mà Ê, đây vẫn là mấy con heo chạy bộ này phong ơi Ê, sao tôi thấy heo này nhanh quá nhưng hỏi cái là phong cận SE mắc cái gì đâu mà quá trời heo trong đây vậy gì kỳ trời ông không biết gì hả phong cận SE là do tôi gọi là chế tạo ra hiểu không mà mấy con heo này nè là nó chạy bộ như thế này nè để nó khởi động cái máy này lên ông thấy không bên trong có một phong cận à, thấy không à, bây giờ trời ơi là trời đây đây dễ thương vậy nó bắt chạy dữ vậy để tôi đập thử cho mấy ông coi nè đây coi nè nha đập ra nè đập nè một tí nữa ông sẽ có điều bất ngờ không nè bùm đó thấy không đó thằng biết hành cái bụi luôn đó trời ơi dữ vậy bởi vậy ừ. cho nên mới nói rằng là đây chỉ là những gọi là mô hình phong cận thôi nếu như những cái mô hình này mà biết cử động ha thì chắc chắn phong cận SE sẽ chắc xâm chiếm thế giới luôn biến cái thế giới này thành ừ. thế giới của phong cận luôn cho nên bây giờ chúng ta phải ngăn chặn phải ngăn chặn cái tên phong cận SE này lại đó thấy không ừ. biến thành cát thế nè ôi ừ. trời Tại ơi phong ơi phong ơi giờ tiện thể mình cũng đang đói phong giờ có đây có cái nhiều thịt heo rồi giờ mình làm thịt heo ăn tạm không trời ơi bây giờ ông muốn đi giải cứu Simmy Sammy hay là ông muốn đi ăn thịt heo thịt heo ngon quá thịt heo ơi heo ơi Nè tôi nói ông nghe nè Bọn mình đang đi giải cứu sim sam Ê, Heo ngon thiệt Ê, cho miếng cho miếng ơi trời Ê, ơi miếng nè đó à, anh đi ăn thôi thì bọn mình à, kiếm tí thịt heo mình à, trong lúc bọn mình đi mình đói mình ăn thì cũng được thôi mệt quá tầm sàm quá bây giờ bọn mình phải giải cứu sim sam nhanh nhanh nè mấy ông nội ơi qua đây nhanh lên nhanh lên qua đây qua đi đây ơi, đi, go, đi thôi qua đây qua đây trời ừ. ơi ủa chỗ này chỗ gì vậy ồ tôi nhớ rồi tôi nhớ rồi bình thường á mà tôi hay xây nhà an toàn á là tôi sẽ xây rất là nhiều những cái bẫy để tiêu diệt quái vật còn lần này á là khác ngược lại nha bạn nha đó chính là quái vật sẽ xây những cái bẫy để tiêu diệt mình Kairon và mai đen các bạn ơi trời ơi cực kỳ ờ. nguy hiểm luôn cho nên chúng ta phải cẩn thận nha cái này chắc chắn là những cái bẫy nè ờ, ở đây có cái nhà màu đỏ nhà màu xanh nhà màu vàng với lại màu xanh dương đó nè ủa mà cái nhà này là gì ta để vô xem mới coi ủa có thấy gì đâu ta nhà trống trơn à ờ. nhà trống trơn không có gì trơn từ từ để để qua bên mấy cái nhà bên đây xem mới coi nhà bên đây sao ủa cũng không có gì luôn không có, có gì luôn trơn vậy Ủa, tôi tôi không tin nha nhiều khi trong nhà này nó có bẫy á cẩn thận á nha ừ, coi coi không có gì hết nè bên này có gì không Ủa Sao mấy cái nhà này không có nhà đâu có gì hết trơn vậy Kỳ vậy ta Từ từ ông ra ngoài thử coi Mai Để tôi xem coi Cái này đích thự là phòng ngủ của mấy của của của, con phòng gần SE nè Không không tôi không nghĩ đó là phòng ngủ Tôi chắc chắn là nó có cái điều gì đó bí ẩn ở đây nè Có bạn fan nào biết là cái phòng này làm gì không Bạn cơm mình cho mình biết coi chứ Phong mà Phong không biết gì hết trơn luôn á trời Để Phong suy nghĩ coi Từ từ để xem coi cái phòng này Có gì bất ngờ không ta Ui, Ôi cái cái cái cái cái cái cùng hình gì nữa ơi hình như ở bên này tôi thấy nó có một cái bà lóc nó khác màu nè phải không hả ui từ từ để mình đặt ra được không ui ui mình đặt ra được nè một cái rương wow. một cái rương một cái rương từ từ từ chắc chắn bên trong cái rương này phải có gì đó nè để tôi lên tôi xem thử à thì ra nó để một cái rương trên đây để gọi là uh, một cái cần gạt chìa khóa à, thì ra là như như vậy cái căn phòng này là để chứa chìa khóa các bạn ơi ok từ để tôi mở cửa thử coi cái cái cái đi ra ra ra mở cửa thử nè hi ủa cái gì hả Bận nhiều cửa, cửa vậy? Nhiều quá đó. What the hell? Vậy là trong mỗi cái phòng này là sẽ có một cái chìa khóa khác nhau các bạn ơi. Bọn mình phải kiếm được hết đủ gọi là bốn cái chìa khóa trong bốn căn phòng này. Thì Ôi, vậy là chúng vậy. ta còn ba cái chìa khóa nữa, chúng ta còn ba chìa khóa nữa mới thoát ra khỏi đây không ơi. Đúng rồi, mình có tận ba chìa khóa lần. Bây giờ mình thử qua bên đây coi. À, nhà màu xanh nè để coi coi. Qua qua qua bên đây coi. Cái kiếm phụ phong coi cái chỗ cái chỗ mà chìa khóa chỗ nào vậy? Không ơi, Phong ơi, Phong ơi, tôi tôi tôi tôi, tôi thấy bên này nè Phong ơi, qua đây qua đây qua đây. Đâu, đâu, bên này bên này đâu? Đâu, đâu, đâu, vậy? Mày kiếm được hả? Bên nào đây? Ui. có phải không có phải không xem Ui, xem. phải phải phải hay hay hay quá hay quá rồi tiếp có tiếp tiếp quá rồi bây giờ phòng ừ. bên này để xem coi phòng bên này là chỗ nào vậy ta dạ. qua đây qua đây qua đây bây giờ nè tôi nói ông mai nè ông phải đi theo bọn tôi ông không được đi lung tung ông đi lung tung à. rồi lỡ phong cận se bắt ông ăn thịt rồi sao hiểu không ở ờ, gì cái ờ, ờ đi đi đi đi, đi kế mấy ông luôn ok ăn thịt xạo quá đây đây thấy rồi thấy là trời ơi nó ở trên đây gì mà cây nó không thấy trời ơi trời màu của sim không mà mình thấy. thấy rồi mình thấy rồi nhưng mà mình giả bộ thôi ôi vậy luôn giả hả? bộ hả thiệt luôn vậy trời hai cái cần gạt rồi ok còn còn còn cái nhà nào mà chưa có ta còn nhà nào chưa có hả? Ờ, đó nhà màu đỏ nhà màu đỏ là thôi ơi nhà màu đỏ nè từ từ bạn mình tĩnh để mình kiếm cho cái màu này là cái màu của mình chắc chắn mình phải kiếm ra được không đâu cay kiếm đi trời ơi bây giờ mà cay không kiếm ra được nữa là coi như cay bỏ luôn màu đỏ nha cay uhm, yên tâm không thể nào đâu uhm. tôi mệt quá thể nãy vậy? giờ ông kiếm nãy giờ không sao ra tôi... nó nằm đây nằm rồi đâu chơi đó ôi trời tôi thấy rồi nè trời ơi trời, trời. thanh niên không cần se này chơi cú lừa để trong góc gì sao ai thấy trời ơi ông rõ ràng ông là cái người kia để tôi kiếm cho xong cuối cùng ông kiếm mãi không ra để tôi đứng đợi nãy giờ trời tàu lao quá ra đây ra đây, đây mình qua bên màn tiếp theo nhanh lên không thôi tí nữa bọn nó ăn thịt simi với sammy luôn á trời ơi trời đi qua đây đi qua đây nhanh lên mọi người nhanh lên nhanh lên wow qua thử thách mới nè ủa khoan từ mọi người sai sai ta sao tôi thấy có gì đó sai sai hình như là có gì đó là lạ ở đây nè ủa chuyện gì lạ lạ vậy ta à... ủa khoan từ ủa gì đây Ủa Sao sao Ủa, sao, cái cửa mình... Sao cửa to như vậy Gì vậy Ủa cái Sao Ủa? sao cái cần gạt nó to như vậy What the hell à, Ủa? Hình như tụi mình bị thu nhỏ lại rồi mọi người ơi Ủa, Ôi Ô, hình như là bọn mình bị biến thành tí hon rồi các bạn ơi Trời ơi là trời Thì ra là cái bẫy này là cái bẫy của Phong cần é đe chắc luôn nè Biến bọn mình thành tí hon để cho bọn mình khó vượt qua được cái nhà an toàn này nè Trời ơi, thật, thật sự luôn á, tức ghê luôn á trời Không xong rồi, không xong rồi mấy ông ơi Bây giờ bọn mình á, bọn mình phải tìm mọi cách để nhanh thiệt là nhanh qua bên kia giải cứu Simmy với Sammy không thôi á là bọn mình cứ chậm trễ thế này bảo đảm luôn á là Simmy với Sammy sẽ bị phong cận e biến thành món cà ri chấm bánh mì luôn á không được đâu nhanh lên nhanh lên ờ nhảy nhảy qua đây chậm trễ nữa đi rồi qua đây qua đây trời ui thì ra chỗ này có chỗ để để mình bắt cua nè à. rồi ừ game này dễ với ha Kairon ha trời ơi mai ơi tôi nói thiệt luôn nha tính ra là tôi thấy ông còn giỏi hơn Kairon á mặc dù là Kairon chơi game Minecraft trước ông mà tôi thấy ông còn giỏi hơn từ nãy giờ có mỗi mình cai té trời ơi Kairon là chỉ chỉ được cái gáy rồi vừa, vừa gáy xong cái là té xuống dưới gáy rồi ừ, gáy rồi mấy bạn nhìn mình nè đó rồi mình nhảy qua rồi đó trời ơi hay quá vậy vậy giờ tôi qua được luôn nè vậy sao hồi nãy không không chịu hay y như vậy đi té trượt làm chân gì rồi tôi bị trượt chân rồi mọi người bên bên này có một cái lỗ nhỏ nè mình chui qua đi à. ui Mọi người ơi, ở bên dưới này là nguyên một cái biển lửa nè Mọi người cẩn thận nha, có chân rơi xuống dưới á Ủa. Bà kia Chị Diệp ơi Thôi đã xong luôn á ai ai lạ trượt chân trượt chân ok hình như tôi mới thấy ông mai ông nhảy xuống luôn <laughs> trời ơi mai là mai tôi thề luôn tôi mới vừa khen ông xong cái ông té nữa rồi trời chắc từ nay mình không dám khen ai nè, luôn đứng đây nó sơn nè trời ơi trời ơi nãy chửi okay. tôi nãy chửi tôi ghê lắm trời ơi trời ơi trời ơi không ơi là phong lên lại đi trời ơi là trời khổ thiệt luôn á lại lại lần nữa nha bạn ha té hoài luôn á huy thôi tạm biệt mọi người tôi nghĩ là tôi sẽ té tiếp rồi ê bông tôi sẽ đẩy ông xuống bằng bằng tôi tôi tôi sẽ cố ông bằng cách cách đẩy xuống nha đó Ê, tôi không di chuyển được trời ơi là trời bực thiệt luôn á từ nãy giờ tàn lỗi không à làm lại nè làm lại nè kiểu này là sim sam là đợi mình lâu quá gọi là chắc chắc là giận mong mình luôn á mọi người qua đây nhanh lên trai ơi sao ông chuyện tôi trai cái gì vậy ơi sao mà hai ông bạn của tôi từ nãy giờ té hoài vậy ta đây, đây, đây tôi nhảy qua trước cho mày coi luôn nè trời ơi là trời khổ ghê hey, ôi ơi hai ông bạn của tôi ơi nhanh lên nhanh lên qua đây nhanh đi trời ơi trời cái gì vậy mai khổ ghê nhanh lên nhanh lên qua đây nhanh lên đây đây đây đây tới đó mượt chưa mượt chưa vậy má rồi rồi rồi bây giờ tiếp nè tiếp nè khổ mấy ông quá có xíu gì mà nhảy qua té hoài luôn á trời rồi nhanh lên nhanh lên mấy ông ơi chậm chạp lời mời quá à. qua đây qua đây Trời ơi Ok rồi tiếp theo là gì đây Ui bên dưới này nó có cái nước gì nè Tôi cá chắc cái này là sẽ là nước axit luôn á Rơi xuống dưới là coi như Ê, là này là city đó mày Này là city, city đó Biến thành xương luôn á Xuống luôn Ai đi? gì Mai Cái gì đây Trời ơi là trời Cái vụ ông Mai rồi Rồi rồi à, rồi rồi xong rồi xong rồi xong Rồi xong Trời ơi trời ơi à. Cố lên cố lên qua đây còn một cái màn này nữa thôi Hình như là xong rồi đó Qua đây Ê Hey Hey hay rồi ok đây rồi tôi xuống rồi nè ừ. qua đây qua đây nhanh lên đó, Đấy, tôi giải chuyên nghiệp nè cái này giải cái này giải tôi chuyên nghiệp mà coi đó Thiệt qua qua qua mọi người tính ra đơn giản mà tính cái ra nha là cái cái cái cái cái nhà an toàn của phong cận SE nè bạn hơi bị nguy hiểm luôn từ nãy giờ bọn mình bị té bị bị bị gọi là rồi ta đăng xuất khỏi trái đất mấy lần luôn á trời khổ ừ. ghê luôn á ờ, ờ, Cố lên cố lên Bây giờ tôi nghĩ ra cái này là mạng cuối cùng rồi Chắc là mình qua bên kia là mình sẽ cứu được Sim Sam á Qua đây mọi người qua đây qua đây bên này nè Đi thôi đi thôi Nhanh lên cay ơi Nhanh lên cay ơi trời chậm chạp lời mời của tay thôi qua đây qua đây qua đây uhm, Ủa Ủa Ủa gì ui ui ui mọi người mình biến to lại rồi nè hình như là bọn mình biến to lại nè ui trời ơi vậy là có nghĩa là có nghĩa là chỉ có ở bên này thì bọn mình mới bị thu nhỏ thôi qua bên đây bọn mình biến to lại rồi trời may quá may luôn rồi nhưng mà ngay từ giờ mình có thu mình có thu nhỏ hay biến to rồi làm sao mình vượt qua đây được Hả? nguyên cái gì mà nguyên cái biển lửa này sao nhảy qua được trời ủa tôi tưởng đâu cái này là phải là bắt cua gì đó chứ giờ không có cái gì luôn á ừ không thấy cái chỗ nào để mình bắt cua qua luôn á trời à khoan từ tôi có cách rồi mai ông ông ông ông ông, ông nhìn ông nhìn bên dưới này có cái gì nè mai à, Trời ơi, Mộng ơi, Mộng à, thôi Mộng ơi, bên dưới có gì rồi không? Ê, bên dưới đang tàn dầu với lửa mà à, sao này xuống vậy? ai tính tiêu diệt mình đúng không nhưng mà xin lỗi cay mình mình biết bắt cua ai ai bắt cua đi bắt cua đi bắt cua đi bắt cua nè em thường tôi hey ai à lại lại lại hey hey ghê ghê ai à tôi bị cháy lửa tôi không bắt cua được giữ giữ giữ thôi tôi à, chấp nhận gọi là số phận năng suất khỏi trái đất các bạn ơi chứ mình bị cháy lửa mình không bắt cua được các bạn à ôi xong chạy thẳng qua kia được luôn kìa đây tôi và tôi ờ được hợp lý nha tôi tôi tôi tôi tôi, tôi chạy thẳng qua đó thử thôi Ê, thử đi bạn thử đi cố lên cố lên cố lên chạy chạy chạy xuống thử luôn chạy xuống thử đi chạy xuống thử luôn xuống thử luôn tôi để tôi hình như là không được mấy ông ạ cố lên cay ơi hay quá cay ơi chạy qua đó luôn đúng rồi hợp lý quá luôn cay ơi Trời ơi, Kairon là một cậu bé có nghị lực phi thường Có thể chạy qua bên kia nhưng mà làm sao lên được à. ủa rồi rồi sao ông ông lên được à, giờ mày rồi xong đang xuống luôn rồi rồi xong no. tôi bay màu luôn rồi xong cái đón bay màu luôn cay luôn <laughs> trời ơi là trời má mày khó quá à ố người ta ủa khoai từ ơi ơi tính ra từ nãy bọn mình không để ý đây ở, ở chỗ này có cái rương luôn có mấy ông sao bọn mình nước cái gì ủa gì kìa đâu đâu đâu đâu đâu xem có gì trong này vậy có gì trong này vậy cái này là gì đây ui cái à, này là một cọng dây ui à thì ra như vậy bọn mình có thể đu cọng dây này bọn mình nhảy qua ôi trời hợp lý hợp lý Ui. Ê, nhìn nhìn nhìn nhìn giống như Spider Man vậy hả? Giống không? Ừ. Giống giống giống nhìn, giống nhìn giống, giống như là Spider Man vậy mà sao ông Kairon nhảy ông rơi xuống dưới rồi. Ôi trời ơi. Kairon lên, Kairon ơi chết rồi bây giờ Kairon ơi. sao Kairon lên được. Đâu đâu đâu để để tôi thử thử à, xem. Trời ơi. Ôi nhìn nhìn nhìn ông Mai kìa. Nó lên. Trời ơi. Năng suất nữa bây giờ mình bây giờ mình đang bị đu đưa ở đây là không? cái gì vậy cay ơi là cay thôi mấy ông lên đây giùm tôi cái đi thôi mấy ông mấy ông cho cho cho cho lửa đốt vậy mấy ông lên đây lại thêm lần nữa giùm tôi đi chứ giờ mấy ông bên dưới thì sao tôi sao sao tôi qua bên kia một mình được ừ. lên đây lên đây rồi ok trời ơi khổ quá trời khổ luôn á thôi được rồi bây giờ mấy ông coi tôi nè tôi biết cái trò này rồi tôi tôi thấy coi Spiderman lắm cho nên tôi biết cái nguyên lý hiểu không khi mà Spiderman bay á thì chắc chắn á là sẽ gọi là có một cái đoạn á Spiderman sẽ buông cái tơ nhện ra sau đó bắn một cái tơ nhện khác chính vì vậy cho nên chúng ta phải vừa bay vừa bắn hiểu không đây coi tôi nè hơi đó giờ tôi bám cái thử này nha ui rồi ui ghê Ôi, bây giờ nè, mấy ông phải lấy đà không? Ây da, tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi đập mặt vô bức tường rồi. hí, ui, bám tiếp nè. Tôi. Ghê không? Ghê không? Mình phải vừa đưa mình vừa bám. Đây tôi qua bên kia cầm qua, cầm qua. Ôi, nè thả dây nè, bắn tiếp nè. Ôi, ghê chưa? Đẳng cấp quá vậy? Đẳng cấp chưa? Ôi, ôi, thả dây nè, bắn nè. Ê mà Phong ơi, Phong ơi, có có bị chóng mặt không Phong ơi? Tôi bị tiền à, đình Phong ơi. Thật thật ra cũng cũng cũng chóng mặt lắm á tôi tôi tôi giờ tôi đang bị ui ui ê ui ui rồi xong ôi trời ơi đã tới cuối cùng rồi nhưng mà vẫn trời ơi còn có xíu nữa là qua được mà vẫn té luôn trời ơi khổ thiệt sự để giải cứu được bà sim bà sam sao khó dữ ta thôi bây giờ mình về nhà đi mấy ông khỏi khỏi cứu ờ, đi về luôn đi kệ đi ừ kệ đi dạ, dạ, dạ, khó khó quá bỏ qua đi khó quá bỏ qua đi trời ơi là trời thôi đi để tôi làm mẫu Đừng cho có kinh nghiệm gọi là 10 năm coi Spider-Man nhìn mình nè. Ok, à, rồi bây giờ cai làm mẫu đi, tôi làm mẫu nãy giờ thất bại rồi. Spider-Man. Hay quá, hay quá. <laughs> hay quá ha. Spider-Man, Spider-Man. ui quá. Ôi ghê ghê. Ui ghê, ui ghê. Ui trời, ôi tôi qua được ghê, cái gì đánh vậy Ui trời ơi, chưa, tôi qua được rồi nè quá rồi trời Mai mai bây giờ ông Bây giờ ông ông coi tôi rồi nha Ui Trời ơi, Phong ơi, sao nãy đẳng chấp lắm mà Phong ơi Ờ, nó xuống dưới rồi thật ờ, thật thật ra cái này chỉ là việc ngoài ý muốn thôi mai à tôi không muốn đâu coi coi tôi lại này nha coi tôi làm làm lại à, lần ờ, nữa nè ơi trời ơi có thể thể hiện lại trong mai coi được ơi Yeah. Huy. Đó. giữ vậy. giữ vậy, giữ vậy, dữ vậy. Ôi, Spider-Man. Nặng chấp vậy trời. Đó, đó, đó, đó, đó, đó, qua luôn qua luôn, Huy. Huy. Hay quá Hùng ơi. Rồi thêm lần nữa. Bị kẹt rồi, bị kẹt rồi. Kẹt rồi, kẹt rồi, kẹt rồi. Huy. Cố lên, cố lên, cố lên. Hay quá, qua được rồi. Mãi mãi mãi. Bây giờ tới lượt ông đó. Ủa, ông ông ông đâu rồi? Ủa. Đây đây, rớt xuống dưới nữa rồi. Trời ơi, không tin luôn, sao cứ rớt hoài vậy trời, khó quá à Sao tôi cứ thấy ông ở dưới biển lửa hoài vậy Mai <laughs> Trời ơi là trời Trời ơi, báo, báo, báo, Mai, báo quá Báo à. quá, báo à <laughs> Trời ơi, trời Cố lên, làm lại, làm lại lần nữa nè Mai ơi, cố lên à, Bây giờ tôi, tôi, tôi, tôi, tôi sẽ cố qua nha bây giờ Lên nè ừ. Tôi thấy ông này qua ở nè. xa quá <laughs> Tao cứ rớt xuống hoài trời, khó quá à Thôi bây giờ vậy Em đang khó quá Để tôi qua tôi tôi cổng ông qua tôi khổ ông quá rồi đây trời ơi sao sao ê sao tôi thấy tôi giống như là gánh nặng của mọi người vậy trời ủa chứ còn, chứ còn gì, gì nữa ông là gánh nặng chứ còn gì đó báo quá báo à trời ơi báo nữa rồi leo lên rồi bây giờ tôi sẽ lên ông nha rồi được rồi rồi ông ông, ông leo lên chưa rồi, rồi, rồi lên rồi ờ rồi leo đúng không leo đúng không ok qua qua qua qua qua nè ui ôi cẩn thận nha giữ giữ giữ giữ đẳng cấp đẳng cấp đẳng cấp có chừng bị ừ. té đó ui rồi trong mặt quá kìa, trong mặt quá Phong ơi. Ok qua nè, qua nè. Ủa, rồi mọi người đâu? Ủa? Ừ? đây mình đây bạn mình mình mình đây mình đây mình đây mình đang múa mình thích đu dây mình múa tiếp đấy mà ủa là con mai đâu Hả? À, đây, đây, đây. trời ơi là trời rồi ok bây giờ bọn mình cũng đã qua được màn tiếp theo rồi trời mừng quá mừng quá ôi khoan rồi mọi người ơi tôi nghi lắm nha à. bình thường á là vượt qua được hai ba màn thế này nè là sắp tới sẽ đến như một cái màn tiếp theo là màn có quái vật cho nên là có ai mang kiếm không có ai mang kiếm không cho tôi mượn cái kiếm với mỗi người một cái kiếm, kiếm hả kiếm hả kiếm hả kiếm kim cương được không kiếm kim cương được được, mỗi người một cái nhưng mà tôi không có nhưng mà tôi không có tụi quăng ông xuống lửa lại nha mai ê phong ơi mình có cái cây này hả cây gì trời ơi cái cây này là cái cây cuốc để mình trồng lúa mà sao mà mình dùng được tào lao à trời ơi sao tìm được cái cuốc dùng cái cuốc của mình <laughs> thôi hồi thời nãy tôi mới thấy ông cây đòn ông có ý kiếm để ông chém thịt heo nè rõ ràng đầu video nè đó đâu mang ở đây đi trời ơi trời, trời ơi đã giấu kỹ lắm rồi còn xinh nữa rồi mỗi người một cây mỗi người một cây luôn cây hình như ông có nhiều mà lại có một cây nữa hả trời đất ơi giấu kỹ lắm rồi rồi ok rồi đó rồi Bây giờ Đó. chúng ta sẽ cùng nhau đi qua bên màn tiếp theo để coi màn tiếp theo là gì nha các bạn nha Rồi để tôi mở cửa xem nè Quái vật đâu Tiến lên đây Đâu Ủa? Ủa Sao bên này không thấy con quái vật nữa chân mà tàn rương À tôi biết rồi cay ơi Cái kiểu này á là chắc chắn là chắc chắn là lại tiếp tục là tìm cần gạt chứ gì cần gạt nằm trong mấy cái rương này chứ đâu ok mở xem Ê, ủa sao rồi cái gì vậy ui, ui. sao sao người mở một cái là nó nổ hay sao á hình như là mấy cái rương này mấy là là là là quái vật đó mọi người ơi ôi ôi quýnh quýnh quýnh quýnh trời ơi trời ơi trời ơi ôi trời ơi trời ơi tôi đoán đúng mà tôi đoán đúng mà vậy là mình vậy là mình mình mình mình phải chọn đúng cái rương mà mình mình mà chọn sai cái là là là nó xiền nó quái vật á từ bây giờ à thì ra là vậy thử thử cái rương này coi ôi cái rương này cũng là quái vật luôn trời ơi trời gì vậy quýnh đâu quýnh đâu quýnh đâu quýnh đâu quýnh đâu mày mày nè mày nè tôi bắn tơ nè tôi bắn tơ nè dạ. phong cận đã bị à, đánh chết bởi mai đen Mày quá mày rồi mày bá quá Tao được Trời ơi tôi khổ ông Mai này ghê luôn á Tạ quá trời tạ ơi bây giờ mọi người mở hết tất cả rương luôn đi Để để coi cái okay, rương okay. rương là rương thật nè Mở hết luôn Mở hết luôn Đúng rồi rương bên này luôn Đó mở hết đây. mở hết mở Ủa sao không thấy cái rương nào rương thật vậy ta ui đây này đây nè Ủa đây này đây nè Ờ tôi tôi tôi tôi lấy được cần kẹt rồi được rồi được rồi bây giờ bây giờ bây giờ bọn mình đánh nó đi mình đánh đi đánh hết cái con quái vật đi quái vật nè quái vật của chúng tôi ấy da quái vật xin lỗi cả chết phải không cần xin lỗi cây xin lỗi cây tôi, lỡ quýnh quá không cần đây tôi lỡ tay mà làm gì căng thẳng vậy tính ra tôi lỡ tay mà <laughs> tôi lỡ quýnh chết ông mai tôi à. lỡ quýnh chết ông mai à. Ông ba quá Xin lỗi xin lỗi Ơi quýnh phụ quýnh quýnh phụ tôi đi mấy ông Mấy ông chạy vòng vòng mà vậy Ok rồi Ui trời ơi, à. mày quá, lụm mấy lụm lụm lụm hết mấy mấy mấy cái linh hồn của mày nói lại nè. ở ờ, lụm hết, lụm hết. Rồi ok. Lụm hết luôn. Ở bên này còn một con nè. Mày hả mày? Mày. Mày nè. Mày hả mày? Ui. Ôi trời ơi. Rồi, xong xong xong xong xong. À, trời ơi mệt quá mấy bạn xong rồi, mệt quá Cuối cũng xong rồi. Ôi mà khoan từ, hình như Ui, bên này, bên này nó có cái đất màu đất màu đỏ ui ui ui nè nè nè nè tôi nói cho mấy người biết nha mai ơi tôi nói cho ông biết nè hình như bên này là à, à, à. bên này là mạng cuối rồi đó hình như mạng cuối là sẽ gặp phong cận te đó mày ơi trời ơi một con quái vật rất là đáng sợ bây giờ cái tên phong cận te rất là đáng sợ cho nên tôi nghĩ ra có một cái kế hoạch như thế này nha bây giờ thế này nè ông mai ông sẽ là người gọi là chạy lên để tiêu diệt quái vật còn tôi Kairon sẽ đứng phía sau giải cứu sim với sam được không chạy lên phía trước à, à khoan khoan khoan, khoan. gì ủa nhưng mà tại tại sao tôi phải chạy lên phía trước Hả? không thì tại đây rõ ràng nguy hiểm mà thì tại vì ông là người mới cho nên ông phải gọi là hy sinh vì đồng đội ông phải chạy lên phía trước để ông cản nó lại tôi cứu sam với sim hy sinh vì đồng đội Ê, nhưng mà khoan nha Sam với Sim là bạn gái của hai hai ông mà mắc gì kêu tôi chạy lên trước chạy gì kỳ vậy? Bây giờ mình phải thể hiện đi trời ơi. Ôi gì Ơi gì vậy? Mai. Mai. Trời ơi cái ông này nhét gan thiệt luôn á trời trốn luôn rồi trời rồi rồi xong trốn luôn rồi trời ơi. Mới hù ổng có xíu ổng trốn mất tiêu rồi bạn ơi mình về đuổi khỏi làng luôn không ừ mình về mình đuổi ông mai ra khỏi làng đi cái gì thành viên mới mà kiểu này là chết rồi thành viên mới gì đâu mình mới vừa nói hy sinh lên giải cứu đồng đội gì mà thôi mà chạy mất tiêu rồi vậy là không được rồi trời ơi kiểu này là phải nói với anh dịch gọi là nói chuyện lại với mai mới được kiểu này là không được trời ơi nhát gan quá ông mai này nhát ok quá. thôi không sao một mình mình với Kairon thôi là đủ có thể tiêu diệt cái tên quái vật này rồi Kairon sẵn sàng chưa Chơi luôn bạn ơi Chơi luôn Rồi bây giờ hai đứa mình cùng qua bên đây để giải cứu Simmy với Sammy nào cái đó Let's go Ôi qua đây Đi thôi Ui, cuối cùng thì cũng đã gặp được người quen rồi <laughs> Phong cận ETE hey, Tính ra từ sáng giờ ta và cái đó đã tìm ngươi rất là lâu Tại sao ngươi dám bắt Ui Ui cái cái cái cái Nhìn ở phía trên kìa Hình như là Simmy với lại Sammy kìa Ui Simmy Sam ơi, Sam, Sam ơi Trời ơi Sam ơi yên tâm đi Tôi sẽ cứu Sam yên tâm đi Ôi trời ơi cái tên quái vật không cần SE này Nè cái tên kia Tại sao ngươi ngươi lại bắt Sam với lại Simmy hả là ta phải bắt hai đứa này rồi bởi vì khi ta bắt nó ngươi sẽ đến chạy cứu nó đúng không vậy ngươi sẽ vào trong ngôi nhà bảy mục đích là để cho ta vào trong cái ngôi nhà an toàn này của ngươi để ngươi tiêu diệt ta hả nhưng mà xin lỗi ngươi nha ta đây không bao giờ mà có thể chịu thua ngươi dễ dàng vậy đâu bây giờ ta đã gặp được ngươi rồi ngay lúc này ta sẽ tiêu diệt luôn ngươi luôn để cho ngươi không bao giờ có thể hãm hại hay bất cứ ai nữa còn bây giờ thì có giỏi thì nhạo đi một chọi một với ta nè nói cho nghe nè bây giờ nha tôi sẽ nhào vô tôi một chọi một đánh với con con quá dứt không cần se này còn cay nhưng lúc đó cay hãy tìm mọi cách để giải cứu simi sammy nha rồi ok nhất trí vậy đi nhưng mà bây giờ phong ơi ông phải cẩn thận nghe chưa yên tâm yên tâm tôi à sẽ gọi là anh hùng tôi đấu một chọi một với tên này luôn bây giờ thì một hai ba tiến lên Ui, cần cận nghe nè ok bây giờ mình sẽ sử dụng máy bắn tơ để lên giải cứu sim sam đây đúng rồi nha ông ông ông lên trên đó đi tôi đang chữ chân cái tên này ui, ui, ui. bây giờ tôi sẽ bấm tường leo lên ui ui ai da rồi bấm tường Ây được rồi chết nữa rồi ai da đâu quá ờ, trời ơi làm lên được tới đây đó bây giờ tôi sẽ ai da trời ơi đau quá trời cái tên không cần sd này đánh tôi mất tiêu rồi cái ơi cố lên cố lên từ từ tôi chỉnh trời trời trời sáng ừ, này thì không cần sd này này này ăn thêm đau nữa ăn thêm một đau nè sợ chưa sợ chưa ui cha ôi phong ơi cái cái tường này của nó nó làm chặt quá tôi không hủy ra được ôi ôi trời ơi ông cố lên cay ông cố lên cái tên không cần sd này cũng mạnh quá tôi quýnh hắn ta nãy giờ hắn ta không bị gì hết nè ui ui rồi hắn, hắn ta bị cháy rồi cháy rồi à bị cháy rồi đúng không sợ rồi đúng không sợ chưa sợ chưa cái tên không cần sd này có giỏi có giỏi lại đây à, chết nữa rồi <laughs> trời ơi tức quá tức quá tức quá trời tức hơi bắn tơ nè Ê, leo lên nè Ê, chà, vừa đu dây vừa bắn nè vừa vừa đu dây vừa đánh nè Ê, ui bây giờ tôi sẽ cầm cái, cái cọng dây ở bên tay này tôi vừa đu dây tôi vừa bắn cho cây coi ôi tôi gần đạp xong rồi cố lên không ơi tôi gần đạp xong dạ! rồi chà Yes, mình đập xong rồi không ơi ờ, Cố lên, bây giờ tôi sẽ đứng đây bảo vệ chị em xem xem xem xem xem xem xem Sam cho Ok ok, ừ, không cần nghe nè nè Ui, bây giờ giải cứu được xem Sam rồi, ta không sợ tôi đâu Ai, chà, nhào vô Ai. Ừ. Đúng rồi, đánh ơi trời ơi quá ờ, trời ơi bạn ơi cái tên phong cận SE này mạnh quá mình không thể nào mà tiêu diệt hắn được ờ, nhưng mà hồi nãy mình đã nói rồi một mình mình sẽ tiêu diệt hắn mình không muốn gọi là cái ron gặp nguy hiểm khi mà đánh đánh nhau với hắn đâu cho nên một mình mình sẽ tiêu diệt hắn thôi nhưng mà bây giờ hắn ta mạnh quá làm cách nào được thắng lại được hắn ta đi trời ờ, phải suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ thôi suy nghĩ thôi có cách nào không có cách nào không làm cách nào bây giờ hắn ta bây giờ to như là con voi vậy còn mình nhỏ như con chuột vậy làm sao hắn ta to như con voi còn mình thì nhỏ như là con chuột oh. ui có cách rồi ngày xưa mình đã từng đọc một cái câu chuyện một con chuột thách đấu với một con voi và con chuột đã giành được chiến thắng à, hình như cái cách đó à, hợp lý hợp lý mình nhớ ra cái cách đó là cách nào rồi được được được mình sẽ sử dụng cách đó <laughs> tên không cận é đây kia để tao một chút xíu à, đúng rồi bạn ơi bây giờ mình phải quay lại cái đường hầm kia để mình thu nhỏ người mình lại à, à, à, nhanh lên nhanh lên nhanh lên mấy bạn ơi mình thu nhỏ lại rồi nè ừ, bây giờ cái tên không cận kia sắp gọi là bị mình tiêu diệt rồi bạn ơi Hey mấy bạn có biết lý do vì sao Phong lại thu nhỏ lại như vậy không Thời nãy á, là Phong đã còn to mà Phong còn đánh không lại hắn nữa Bây giờ Phong thu nhỏ thành tí hon để làm gì các bạn biết không Có cách hết có cách hết Các bạn xem Phong này nha Phong cần ấy nè Nhào vô nhảy vô nhảy vô nhảy vô lỗ tai ngươi nè Ê, hay trái ui ui wow, trời ơi mấy bạn ơi mình đã nhảy vô được cái lỗ tai của cái tên phong cận nghe te kia rồi à, à, à mấy bạn có biết cái câu chuyện gọi là con chuột đấu với con voi không bạn câu chuyện đó kể rằng là con chuột đã chui vào trong cái lỗ tai của con voi sau đó cắn xé ở bên trong khiến cho con voi bị đau con voi thua luôn bởi vì con voi nó không thể nào thò tay vô nó móc lỗ tai ra được bạn ơi <laughs> bây giờ mình chui vô lỗ tai của phong cận e te rồi bây giờ mình chỉ cần dùng kiếm mình chém hả ôi cái gì vậy cái gì vậy cái gì bên trong tay vậy tại sao lại đâu vậy à ôi cái tên tên khủng đến đấy tại sao ngươi lại chui vô lỗ tai của ta à à đau quá à ai à trời đau quá cái gì bên trong lỗ tai của ta vậy cái tên khủng cực đen đen này tại sao ngươi chơi xấu quá vậy à tại sao lại chui vô lỗ tai của ta à đau quá đau quá ai ai Ayan! ơi ơi rồi xong chết của luôn rơi từ cái lỗ tai của tên quái vật rơi xuống dưới xong chết của luôn bạn ơi ôi nhưng mà không sao dù gì mày mày thì mình cũng đã tiêu diệt được cái tên gọi là quái vật phong cận este rồi ơi cái đó ơi ông ông ông có đập được cái cái lòng ra chưa Hả? yên tâm yên tâm tôi đã bảo vệ được hội chim hồi nãy rồi trên đây rồi nè ok ok ôi trời ơi mừng quá bạn ơi cuối cùng thì mình cũng đã giải cứu được simmy với lại sammy rồi mừng muốn chết luôn á trời ok thôi được rồi bây giờ mình cũng mệt lắm rồi bây giờ mình sẽ giải cứu hai nè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 mệt quá ê hai nàng công chúa ơi sammy đáng yêu của tôi ơi hero team hero team